áo đốt xuống cánh dài không vũ đất chữ cuối cùng vừa chấm dứt Thì mạng của ta cũng chấm dấu sao cùng gió tàn đêm mưa lạnh lẽo cả thơ phòng cầm bút đưa lên mực khô mấy lượt sau bạn gắn đồ kép mãi chưa xong tại vì ai giữ gọn nghe để huynh sao ai nợ nhận tâm và bạn dông thề khiến cho tao phải lãnh nan chặt chắn bởi họ bảo mình mang tâm phạt nhiều cảnh quan tình cách mấy ai tham gia phủ ngày hai bản huyền để thỏa mong cầu vinh nó quan ta vì bản tính nhỏ nhen lòng tì tiện ngay ganh hèn ghét ngon bởi không nghe lời thầy dạy Sợ chỉ ta còn được sống sót với tấm tăng càng má dài Khi vì bàn quy nơi chờ ta chép cho rồi mây cũng thiên thương Chứ phải nào có thương xót chi ta Nó đâu còn nhớ lời thầy con cùng ta lên môn học đầu chẳng ai dung thể quán bản sẽ bị hành hình bãi nước quanh mây rồi hôm nay sự thế đổi thay non hai bản gì quyền cao lộc trà trời ơi sao lắm kẻ gian tàn ai sàm tối gần ta mang tâm phản chuông tội rỗi tấu giữa chân toàn nên ta mới được thoát qua dòng từ tôi nhưng ta cũng bị chặt chắn giữa quáp trường nơi đất nguy chí vì gã bạn phao khoáng tội gây lòng thôi giờ ô công ta tu luyện mấy năm trường trong khi bàn duy nhìn ta nức nở động biết bao nhiêu bởi tình bạn ngủ mấy ai ở đằng nhưng có biết đâu những kẻ lừa này phản bạn nó thường hay giá vàng kém nhân từ chẳng bao tao phải giả điên cuồng để tránh nạn bà hòa hàng nga nở vội sang ngang để cho hậu nghệ mãi mang hạnh tình hỡi ơi mang thảm cảnh chặt chân bởi họ bảo mình banh tâm hoàng chúa giờ đây phải giả đi còn cũng bởi vì cái lợm tôn sư